Hello xin chào cả nhà nhé chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh Phạm Hưởng Vlog kênh phong thủy tử vi trong đời nhé <coughs> thì uh, mấy bữa dài thì bà con uh, yêu cầu Phạm hướng xem cho cái sim phong thủy của bà con có bác <coughs> nhưng mà nếu mà xem từng một sim một thì xem rất là lâu nên hôm nay Phạm hướng sẽ chia sẻ cho bà con là cách xem uh, phong thủy nhé xem phong thủy về uh, hợp với mệnh của mình nè xem sim phong thủy hợp với mệnh của mình thì bà con có biết bà con cô bác phải lên biết là mình là học với những con số nào nhé bà con cô bác phải học mình biết là mình học với con số nào mình là cung gì cung phi bát chặt của mình là gì nhá chứ bằng thì, thì lúc đó chúng ta mới tìm được cái con số phong thủy con số đẹp với học với mệnh của mình nhá thì phạm hướng chia sẻ thì ở ờ, trên mạng xã hội hiện nay thì người ta xem cái ờ, phong thủy bốn số cuối nhá. xem thì ờ, phong thủy bốn số điện thoại cuối thì sinh ra đó là chỉ con số đẹp đó chỉ là những cái con số đẹp thôi những cái phong thủy là đó chỉ là những con số xinh đẹp thôi chứ thực sự ra nó nhiều khi nó không đem lại cái uh, uh, ý nghĩa tốt cho chúng ta nhé thì hôm nay phòng hưởng chia sẻ cho bà con về vấn đề đó là xem xem số nó xem sim ờ, phong thủy hợp với bản mệnh của chúng ta nhé thì uh, hôm nay phòng hưởng chia sẻ cho bà con thì bà con cô bác xem nhớ lưu ý một điều rằng đừng có tua video nhé xem từng chi tiết một thì mới hiểu được về cái thuật phong thủy về cái uh, sim phong thủy của chúng ta nhé thì ở đây thì Phạm Hướng chia sẻ nè thì uh, bà con lên lưu ý là Phạm Hướng chia sẻ rất là nhiều rồi nhé cái cung phi bắt chặt mỗi một mỗi một tuổi đều có hai cung khác nhau thứ nhất đó là cung tử vi hay còn gọi là cung sinh cái cung tử vi thì người ta xem đó là xem về lá số tử vi xem tuổi nhá xem tuổi vợ chồng rồi là xem tuổi kết hôn nhá đấy thì thì còn ờ, còn cung tiếp theo đó là cung bắt chặt là cung này cung bắt chặt là phạm hướng chia sẻ này đây là cung bắt chặt này Đấy, cung bắt hay còn gọi là cung bắt quái nhá Đấy, thì hôm nay phạm hướng chia sẻ bà con rồi thì ở đây là bà con xem này phạm hướng chia sẻ hôm nay ở đây cùng có năm mận này có kim này là càn kim là một này đấy rồi là đoài kim này chấn mộc này à, tốn mộc này khảm thủy này ly hỏa này không thổ này và cấn thổ nhá Đấy. thì ở đây á, thì có ờ, mạng kim thì ở đây là có được rất là nhiều số rất là dễ chọn để lựa chọn xin phong thủy của bà con các bác Đấy, đây là mạng mộc nữa thì có ở đây chỉ có khảm mà khảm và mạng uh, ờ, khảm thủy và ly hỏa là thì là là khó lựa chọn nhá thì hôm nay phòng hướng chia sẻ là cái mạng kim này Đấy. thì làm sao mà bà, bà con có biết bác là biết mình là mạng kim đúng không đây ở đây phòng hướng chia sẻ luôn này mạng đây là mạng kim đây là cung càn này bà con chỉ cần biết mình là cung càn à, cung phi bắt chặt này thôi nhá thì đây là lam thì, thì bà con có bác lên xem ở bên hướng bên uh, ờ, cục con lam nữ thì bà con xem bên cờ nữ nè đây là cái năm sinh âm lịch của chúng ta năm sinh dương lịch đây là cái ờ, tuổi âm lịch nhá bên đây cũng thế bên đây là năm sinh và bên đây là tuổi âm lịch và đây là cung phi lam đây là công ty lữ nhá công ty vợ lữ nhá đấy nó thì phong hướng chia sẻ cho bà con luôn thì ở đây là cái cung ờ, cung ờ, cung can này đấy cung can này đấy, ở đây là cung can nhá thì bà con ờ, chia sẻ bà con này cung can ở đây này cái con số 6 này gồm có con số 7 này Đấy, số 7 này 8 này 2 5 6 này thì bà con cô bác cô bác phải biết được là mình cung cà thì những năm nào sinh vào năm ờ, là là là cung cà nhá thì hãy xem bà con cô bác hãy xem lên đây đây nè học ở xem cho nam trước nhé nam đây nè cung càn nhá xem cung càn này nam ở đây đây cung càn đây là 1976 này bính thìn này là cung càn nhé nam mạng cung càn này thì ứng với cái con số này nhá cung càn nhá Đấy rồi tiếp theo là tiếp theo là ất sửu này 1980 năm ất sửu cũng là cung càn này nhá nam mạng nhá là cung càn đây nhá đấy rồi tiếp theo ở đây cung càn là 1994 này đấy, giáp tuất là cung càn này nhá rồi tiếp theo đây là 2003 quý mùi này quý mùi nam mạng cũng cung càn này rồi sang bên đây là 2000 đây năm 2000 ngày hai là nhâm thìn này cũng là cung càn nhá đây là cung càn này Đấy. rồi thế còn nữ nữ đây nữ cung càn đây nữ cung càn à đây xem cho nữ này đây nữ cung càn ở đây nè đây là, là 1991 là tân mùi nhá 1991 à, tân mùi là nữ cung càn này rồi ở đây tiếp theo là một hai năm 2000 nhé năm 2000 là năm căn thìn này năm căn thìn đây là cũng cung càn này nhá bà con đấy rồi tiếp theo lứa ở đây còn không đây cung càn còn đây còn đây là 2009 cái ý uh, xỉu này là cung càn này Đấy. thì cung càn ở đây thì có con số 6 ở đây này bà con cô, cô bác lưu ý là cái con số cuối cùng đây là con chính chủ này à, con này con số là chính vận mệnh này hướng chính nhá. hướng chính chủ vận mệnh chúng ta nhé thì đây cung càn thì hướng chính chủ là hướng số 6 đây hướng số 6 là cung càn nhé là cung càn đây thì cung càn vào đây đây là cung càn là cung kiền này bà con thấy không Đấy. đây con số 6 ở đây đó là cung tiền khi chúng ta lựa chọn sim phong thủy thì chúng ta nên lưu ý là bốn con số cuối của chúng ta nhé bốn con số cuối của chúng ta phải có những con số này nằm bên trong có một hoặc hai con số nhé từ 1 đến 4 con số ví dụ trong bốn con số cuối của chúng ta mà có một trong những con số này là được nhé nhưng tốt nhất là chúng ta lựa một con số đó là con số 6 chính chủ này con số 6 chính chủ đây là cung kiền này đây là cung kiền nhé rồi đó là cung chính chủ đó là hướng đây là con nhà nhé cái sim này là sim con nhà hướng tây thuộc tây tứ trạch nhé đây là hướng chấn chấn hướng chấn tây này và hướng đây là hướng bắc này hướng, hướng cung kiền đó là hướng tây bắc nhé đó là hướng tây bắc nhé đó là con số 6 con số 6 là con chính mệnh này của mình này đấy nhé rồi tiếp theo là con số 7 này số 8 và con số 2 số 5 này thì đây là những con uh, số là làm ở, ở hướng phụ nhá hướng phụ của hướng tây hướng chặt thì đó là đây cung số 7 đây đấy số 2 đây đấy và số 8 đây và cung số 5 đây ờ, thấy không đấy thì đây đấy không 7 2 8 5 đấy nhớ nữ cũng vậy luôn nha nữ cũng như trang vậy luôn nha mọi con nhá đấy thì đó là cung càng đây là càng kim Đấy, còn tí là phòng hướng sẽ chia sẻ về chúng ta sẽ lựa chọn những con số đẹp thì khi chúng ta đã biết được những con số này là con số thuộc mệnh của mệnh cung càn nhé, của mệnh con người cung càn thì chút xíu phòng hướng chia sẻ cho là để ghép như thế nào để nó đẹp nhé Đấy. À, ví dụ mà chúng ta muốn này xem đây này phòng hướng chia sẻ luôn thì bây giờ này khi chúng ta đã tìm được những con số này thuộc hợp với mệnh của người cung càn rồi thì bà con nên lưu đây không là bất không có gì này một là nhất là Đấy, nhất độc đỉnh này Đấy, số 2 là mãi này có nghĩa là mãi mãi bền lâu số 3 đây là tài này có nghĩa là phát tài nhiều tài Đấy, số 4 là, là đọc chân lật à, tử này phần phần đồng cho rằng là bốn số bốn nhá cho rằng bốn không đẹp nhá vì là tử là chết này nhá số 5 là ngũ này ngũ hành này ngũ cung này là những điều bí ẩn này số sáu là lộc này Đấy, phát lộc phúc lộc số 7 là thất này Đấy, thất bát nhé số 8 là phát này Đấy, phát tài phát lộc là chín là thừa này thừa và có nghĩa là trường tồn nhé thì khi chúng ta lựa chọn ở đây rồi khi chúng ta biết mình là cung càn nhé bà con biết mình là cung càn thì ở đây có đã biết là cái tuần chính chủ của mình đây này cái hướng này cái hướng hướng hợp với mệnh này nhé cái sim hướng hợp với mệnh của mình đây là con số 6 này là cung càn ở đây cung càn đây đó là hướng tây bắc này nhé và hướng tiếp theo đây là đây là hai đây hai năm này hai năm bảy tám này đây cũng là con nhà hướng tây thì tây cứ chặt này bảy tám này tám này năm đây nhé đấy nếu bà, bà con muốn lựa chọn đẹp thì bây giờ bà con sẽ lấy 6 với 8 686 đi lựa bây giờ khi chúng ta biết rồi thì chúng ta sẽ lựa là 686 đó là lộc phát lộc hoặc là tam hoa 6 hoặc là tam hoa 8 nhé đấy là rất là đẹp nhé đấy thì bà con khi chúng ta đã biết rồi những cái số này rồi thì chúng ta sẽ đi tìm những con số bốn con số cuối của chúng ta thì chúng ta sẽ lấy những con số là chúng ta ghép lại đấy, 8 hóa 6 hoặc là 8 hóa 8 hoặc là 6 86 nhé đấy nó sẽ đẹp nhá rồi thằng Phượng đã chia xong rồi chia sẻ xong cho bà con của bác đó là cung càn nam và nữ rồi nhá rồi chuyển sang ở đây là cung đoài nhé cung đoài kim nhé là cung đoài thì ở đây cung đoài thì hợp với những cái con số đó là 6 8 2 5 7 đây cái con số 7 là con chính chủ là cung đoài nhá cung đoài đây con số 7 bà con này con số 7 này đây cung đoài này đây là hai cung đoài đây là, là con số 7 đây đây con số 7 này là cung đoài này đấy, con chính chủ là hướng chắn tây này đây cũng thuộc là con nhà hướng chắn, tây như là tây tứ chặt nhá đây đoài này cung đoài nó là ai mà cung đoài đều là con nhà hướng chắn tây hoặc tây tứ chặt hướng chính chủ đây là hướng số, số 7 đó là cùng đoàn số 7 hướng phụ thêm theo nó là bao nhiêu 6 này 8 25 này 6 8 25 này đây 6 đây Nghe, này 6 này thấy không 8 này 5 này 2 nè đấy đây là những uh, hướng phụ nhá đấy rồi thì phòng hướng chia sẻ luôn cung đoài gồm những tuổi nào bà con dò vào đây đây là năm sinh dương lịch này thì ở bên nam thì bà con sẽ xem vào hàng cột của bên nam nhé bên nam đây thì cung đoài ở bên nam đây cũng có là 1977 này ất mão này là cung đoài này cung phi bất trần là cung đoài nhá đấy rồi tiếp theo này 1984 giáp tý này la mã cũng là cung đoài này đấy, nhá. đấy cũng là cung đoài này nhá rồi tiếp theo cung đoài tiếp theo của mình đó là 1993 quý dậu cũng là cung đoài nhá rồi cung đoài tiếp theo đó 2002 nè nhâm ngọ này cũng là cung đoài nam mạng nhá Đấy, nam mạng rồi tiếp theo đây là 2011 tân mão là cũng là cung đoài nhá Đấy là cung đoài đấy là nam mạng nhá rồi phòng hướng chia sẻ luôn thì có tới nữ mạng này nữ cung đoài ở đây là gồm có là 1974 này nữ cung đoài này đấy, nữ cung đoài thì hợp với đây hợp với những con số này số phong thủy mình đây nhá đấy là nữ cung đoài đây nhá rồi ờ, tiếp theo nữ cung đoài là 1983 đó nè 83 là quý hợi này này nữ cung đoài đây Đấy, nữ cung đoài này 1983 thì đây tương ứng với cung đoài đây là con số phong thủy của chúng ta đây là con số phong thủy là hướng phong thủy của chúng ta nhé rồi tiếp theo phòng hữu chia sẻ đó là đây 1992 này 1992 này nữ mạng ở đây nữ mạng cung đoài này đấy cung đoài đây thuộc cung đoài đây là số phong thủy đây là những con số thuộc phong thủy hợp với mệnh mình nhé rồi tiếp theo cung đoài ở đây là năm 2001 có nữ mạng là tân tỵ này tân tỵ này nữ mạng cung đoài này nhé đó thì cũng hợp vào đây đây là con số phong thủy chúng ta là cung đoài rồi tiếp theo cung đoài ở đây là 2010 đó là căn dần nữ mạng đây nữ mạng cung đoài đây nè nữ mạng cung đoài đây thì cũng hợp với những con số này đấy đó thì bạn có thấy không đấy là con số đây con số bảy chính chủ đây nó cùng vài đây đây cùng vài đấy còn những hướng tiếp theo những hướng tiếp theo đó là 6825 68256 đây đây 6 là cũng là con nhà hướng Tây nè 8 đây 5 đây và đây là hai vẫn là con nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Trạch nhé đấy rồi tiếp theo thì khi chúng ta đã biết được mình là cung loài hợp với mệnh nhé cung loài gồm những cái con số này hợp với mệnh mình thì bà con sẽ đi mua sim phong thủy sẽ đi tìm phi tìm phong thủy có nghĩa là một là tam hoa tam hoa 6 hai là tam hoa 8 hoặc ba là 68 6 686 nhá gọi là lộc phát lộc nhé Đấy, hay là 8686 phát lộc phát lộc nhé Đấy, hoặc là tam hoa 7 à, ờ, tam hoa 5 cũng được đấy thì tốt nhất là 686 hoặc là 86 ngược lại hoặc là tam hoa 3 à, tam, tam hoa 6 tam hoa 8 nhé Đấy, còn nếu mà bà con cô bác mà tìm lấy được là tứ quý này Đấy, tứ quý 7 thì cực kỳ là đẹp luôn Nếu tứ quý 7 thì cực kỳ đẹp nhá Đấy. rồi tiếp theo phòng hướng chia sẻ này cho cái cho cái ai mà cung chấn này nhá chấn ở đây của đây thì gồm có chấn mộc này và tốn mộc nhá Để chấn mộc ở đây chấn mộc gồm đây gồm những con số phong thủy chúng ta khi chúng ta lựa sim phong thủy thì lựa những con số này bốn con số cuối của chúng ta mới lựa theo những con số này hoặc là trong bốn con số cuối của điện thoại chúng ta chỉ cần có một trong bốn con số này thôi là cũng hợp với mệnh mình rồi là cũng hợp với mệnh mình rồi nhá đó là con thế đây là cung chấn này cung chấn ở đây nè cung chấn ở đây là cái con số 3 chính chủ này hướng chính chủ này con chính chấn số 3 đây là hướng chấn đông này này cung chấn này đây hướng chính chủ này hướng hướng chính mệnh luôn này đây con số 3 đây là hướng chấn đông với không có thấy không đó nào là cung chấn hướng số 3 là hướng chấn đông rồi tiếp theo đó là ba hướng phụ tiếp theo <clears throat> đó là 914 đây 914 9 đây 9 là hướng Nam này đấy 4 là hướng Đông Nam này đấy một đây một là hướng chính Bắc thì những hướng màu vàng ở đây là thuộc con nhà hướng Đông thuộc Đông tứ chặt đấy những hướng màu trắng ở đây đó là con nhà hướng Tây thuộc Tây tứ chặt nha bà con đấy thì ở đây cái sim ở đây là chấn mộc ở đây thì thuộc con nhà hướng Đông nhé thuộc con nhà hướng đông thuộc đông tứ trạch rồi thì phòng hướng chia sẻ thì ai sẽ là sở hữu những con số này cung chấn thì đây bà con dò vào đây dò vào đây năm sinh của chúng ta dò ở đây là tuổi gì và bà con dò ở đây là hướng nam bây giờ phạm hướng sẽ xem cho nam nam nam trước nhá cho cung cung nam là cung chấn nhá nam của cung chấn kiếm được đây cung chấn này 1979 này nam mạng là cung chấn này kỷ mùi sẽ hợp với chấn bọc đây sẽ hợp với những con số này là con số phong thủy của chúng ta Đấy. rồi tiếp theo phòng mượn chia sẻ đó là 1988 đây 1988 mộng thìn cũng là cũng chấn mộc chấn mộc ở đây cũng hợp với những con số này cũng hợp với những con số này chấn mộc đây là những con sim con số hợp với mệnh chúng ta hợp với mệnh chúng ta à, hợp với mệnh chúng ta đấy là chấn mộc 1988 nhé rồi tiếp theo ở đây cung chấn là 1997 là đinh xỉu này 1997 đinh xỉu cũng là cung chấn thì cũng hợp ở đây là chấn động gồm những con số này những con số này là con số hợp với mệnh chúng ta là con xuyên số phong thủy Đấy. là 1997 tiếp theo là con số nào nữa rồi này năm 2006 này bính tuất này cũng là cung chấn nam mạng này 1900 à quên 2006 là bính tuất này cùng chấn lại thì đây cũng là những con số hợp với hướng mệnh của chúng ta là con số phong thủy con số hợp mệnh vào nhá rồi cung chấn tiếp theo của lam mạng ở bên đây còn không nó là một chỗ nào đây còn đây là năm ất mùi cung chấn luôn thì cũng là con số này đó, thì phòng hướng đã chia sẻ xong là chấn mộc gồm những tuổi nào rồi nhá rồi thì phòng hướng chia sẻ luôn chúng ta bây giờ biết được là bốn con số này hợp với mệnh của người cung chấn mộc thì bà con đi mua xin phong thủy thì lựa một là tam hoa ba một là chúng ta lựa con tam hoa ba cực kỳ đẹp hoặc là tứ quý ba này cực kỳ là đẹp luôn nếu mà lựa chọn được tứ quý ba hoặc tam hoa ba là đẹp nhất tiếp theo hoặc là tứ quý vô tứ quý chính này hoặc là tam hoa chính nhé hoặc là ba chín nhé ba chín hai số cuối là ba chín ấy 39 tài phát hoặc là con 09 cũng được 09 là vẫn cửu hay là 19 là chắc thừa đấy thì đấy bà con tự mình à, biết là con bốn số này thì bà con tự mua xin phong thủy để sắp xếp lại à, chỉ cần bà con cô bác mua xin phong thủy có bốn số cuối trùng với một trong bốn số này là được có nghĩa là cái sim nó sẽ hợp với mệnh của mình đó là hợp với cung chấn của mình nhé nó hợp với mệnh nhé rồi tiếp theo muốn chia sẻ cho mình luôn đây là chấn đây là tốn độc này thì ai thuộc ai hợp với tấn độc nhá à, tốn độc nhá ai thuộc cái cung tốn độc này thì sẽ cái con chính chủ này là hướng chính chủ này hướng chính mệnh của mình đó là hướng con số 4 đó là cung tốn con số con tốn đâu cung tốn đây là con nhà hướng hướng đông này đây cung tốn đây cung tốn là con số 4 này là hướng đông lao đó đây là hướng chính mệnh của mình đó là con nhà hướng đông thuộc đông tứ trạch thì đây là không đây là không chấm con số 4 này con số tiếp theo là con số 1 và con số 3 hướng tiếp theo đó là hướng số 1 là hướng Bắc này Đấy, hướng Bắc này chân Bắc nhé rồi hướng tiếp theo đó là con số con số 3 là hướng chấn đông này Đấy, số 3 là hướng chấn đông các các thấy thấy chưa là hướng chấn đông và hướng Nam nhé Đấy là con nhà hướng đông thuộc đông tứ trạch thì ở đây thì bà con cái cung tốn mộc này thì hợp với tuổi nào thì bà con xem ở đây ở ờ, đây là làm sinh bên đây là à, tuổi đây là nam, cột con nam bên đây là cột con nữ thì ở đây là cung tốn một tốn một thì là con giò đây ai là cung tốn tốn đây 1978 mẫu ngọ cung tốn nam mạng nhá thì sẽ hợp với những con số này số phong thủy đây đó là 134 nhá rồi tiếp theo cung tốn này rồi tiếp theo nhé tiếp theo xuống dưới đây cung tốn là đâu tiếp theo đây 1987 này đinh mão này cũng là cung tốn la mã nhá thì cũng hợp ở đây tốn mộc đây đây là những con số phong thủy chúng ta con sim số phong thủy đấy rồi 1987 tiếp theo đó là 1996 này cũng là cung tốn la mạng là bính tý nè nhá cũng hợp đúng vào đây tốn mộc vào sim phong thủy đây số phong thủy đây đấy rồi tiếp theo này cung tố ở đây đó là 2005 là ất dậu này la mạng này cũng thuộc vào tốn mộc nhá rồi tiếp theo ở bên đây đó là 2014 giáp ngọ cũng là tốn mộc nhá đây này Đấy, giờ chuyển sang là nữ này nữ thuộc cung tốn này tốn một phải nữ ở bên đây nữ cung tốn ở đâu đây 1980 này 1980 này căn thân này nữ mạng cung tốn mà nữ mạng cung tốn mà đấy thì sẽ hợp ở đây tốn mộc đây là con số phong thủy của chúng ta rồi tiếp theo đó là cung tốn tiếp theo đó là đây 1989 kỷ tỵ này 1989 kỷ tỵ này cung tốn này nữ mạng cung tốn là kỷ tỵ đây cung tốn này tốn độc đây đây là ba con số này ba con số này hợp với mệnh chúng ta ba con số phong thủy xin phong thủy nhé hợp với mệnh chúng ta đó rồi tiếp theo ở đây là 1998 là nữ mạng cung tốn ở đây là cung tốn là mậu dần này 1998 nhá thì cũng học ở đây đó là tốn mậu rồi tiếp theo 2007 này nữ mạng ở đây là cũng học ở đây luôn cũng đây là số phận sim phong thủy nhé rồi thì bây giờ sắp xếp làm sao khi chúng ta biết được ba con số này học với chúng ta học với mệnh của chúng ta thì chúng ta đi mua sim phong thủy như thế này một là chúng ta mua tam hoa ba hoặc là tứ quý ba hoặc là tứ quý bốn hoặc nữa là tứ quý một không thì chúng ta có thể sắp xếp đó là một ba có nghĩa là chắc tài nhé không tốt nhất chúng ta mua được tam tam hoa ba hoặc tam hoa bốn này hoặc là tứ quý ba tứ quý bốn là đẹp nhất nhé đấy thì nó sẽ đẹp nhất thì sẽ, sẽ mang ý nghĩa nhé rồi tiếp theo phòng hướng chia sẻ luôn ở đây đây là cung khảm nè khảm thủy nè khảm thủy nè thì hợp với hướng mệnh của chúng ta đó là con số này đây con số 1 số 7 số 6 và con số 4 thì con số 1 ở đây là khảm thủy ở đây là cung chính mệnh chúng ta nhé là hướng chính mệnh là con số 1 đây đây con số 1 đây là khảm thủy nè cung khảm là con số 1 đây cung khảm đây là con nhà hướng đông này thuộc đông tứ sạch thấy không cung khảm này đấy là khảm thủy có nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt, rồi tiếp theo đó là ba hướng tiếp theo ba hướng phụ tiếp theo đó là 4 này 6 7 này thì 4 ở đây này đây cũng 4 ở đây là đông nam đấy, 4 ở đây là đông nam đấy rồi tiếp theo đó là 6 với 7 đây 6 với 7 nhá đây 6 ở đây 6 ở đây đấy 7 đây đấy 6 6 7 đó là những con phụ nhé. Đấy, thì đó là khảm thấy là 4 6 7 chính là chính mệnh của nó là con số 1 đó là khảm thủy con nhà hướng đông thuộc động tư trạch hướng chánh bắc nhá ờ, hướng đông này. Ờ, hướng ờ, đông nam và hướng chánh nam nhá thì bà con đây thì làm sao chúng ta biết được khảm thì cung khảm bà con đây mình lựa chọn năm sinh chúng ta đây cột đây nam đây chúng ta tìm được cung khảm khung khảm ở đây gồm có này 1981 này Nam mạng nhá Nam mạng là tân dậu khung khảm này đây là con số đây là con số phong thủy nhé đây là con số phong thủy chúng ta nhé rồi tiếp theo tiếp theo đây là khung khảm tiếp theo đây đó là 1990 này Nam mạng căn ngọ này cũng là thuộc về 8 này 7 này 1990 nhé rồi tiếp theo đây đó là 1999 là thủy mão này la mã thuộc đây xin sâu không khí đây đây là cung phạm rồi tiếp theo đó là năm 2008 là mậu tí này cũng là cung khảm nhá đây cung khảm bốn con số này là số sim phong thủy bốn con số hợp với mệnh chúng ta hợp với mệnh của chúng ta nhá bốn số này rồi nữ đầu nữ nơi cung khảm đây là nữ 1977 này nữ 1977 này cung khảm này trong bài bản cũng thuộc đây đây là con số phong thủy nhé. đây là bốn số phong thủy chúng ta hợp với mệnh rồi 1977 nè tiếp theo là 1986 bến dần này, nữ mạng này 1986 nữ mạng bến dần cung khảo đây con số đây con số phong thủy đây con số hợp với mệnh đây nhá Đấy, bến dần rồi tiếp theo 1995 ất hợi nào 1995 ất hợi nào nữ là nữ mạng cũng là cung khảm đây thuộc vào đây đây là số phong thủy của chúng ta à, tiếp theo cung khảm nữa còn này 2004 này 2004 này giáp thân này Đấy, giáp thân cũng là cung khảm nữ mạng nhé thì đây con số phong thủy của chúng ta đây rồi tiếp theo cung khảm đây là 2013 quý quý tỵ này Đấy, phong thủy đây rồi tiếp theo phòng mình chia sẻ khi chúng ta nắm được mà bốn con số này hợp với mệnh của chúng ta hợp với mệnh chúng ta thì chúng ta đi tìm mua sim phong thủy thì một là bà con mua trong mình đó là tứ quý một nhá tứ quý một hoặc tam hoa một cũng được hai con số một cũng được nhá hoặc là tứ quý sáu tam hoa sáu cũng được ấy tứ quý bốn này tứ quý bảy được nè nhá không thì bà con có thể là 16 ờ, cũng được hai số 16 này cũng được Đấy, chắc tất tài nhé. tốt nhất là mua nếu mà có bà con con bác mà muốn mua chính chủ luôn muốn mua được hợp với mệnh mình con số 1 là chính mạng khảo này chính chính cái hướng của mình luôn thì chúng ta mua lên mua là con số 1 cuối cùng Đấy, không một hoặc là một một hoặc là tam hoa một hoặc là tứ quý một rất đẹp nhất nhé Đấy, bà con lưu ý đây là con số của cung khảm là bỏ lự bốn con số này là con số sim phòng của chúng ta học với bọn chúng ta nhé đấy bốn số này lưu ý rồi phòng hữu chia sẻ luôn đây là cung ly hỏa này ly hỏa gồm 3 số con số 9 là con số 3 và con số 4 thì cung ly ở đây là cung chính mệnh chúng ta đó là con số 9 con số 9 ở đây cung ly đây cung ly đây là hướng chánh lam này hướng chánh lam của chúng ta là con nhà hướng đông phục đông tôi chặt cung ly con số 9 nhé là con không thủy thấy do là hai hướng tiếp theo đó là con số 3 và con số 4 con số 3 và số 4 số 4 là phương tốn là đông nam này Đấy, hướng tiếp theo đó là hướng tránh đông này con số 3 này tránh đông này Đấy, thì đây là thuộc con nhà hướng tránh đông à, thuộc con nhà hướng đông thuộc đông tứ trận nhé cung ly hỏa này thuộc con nhà hướng đông thuộc đông tứ trận rồi thì chúng ta đi tìm cái cung ly này nhé ai là cung ly ở đây la mạng ở đây sọ đây La Mạn Cung Ni ở đây gồm có là 1982 La Mạn Cung Ni là Dân Tuất này Đấy, Cung Ni đây sim số phong thủy chúng ta hợp với mệnh chúng ta đây Đấy, Cung Ni chưa rồi tiếp theo đây Cung Ni đây 1991 La Mạn Cung Ni Tân Mùi La Mạn Cung Ni Cung Mùi đây con số phòng thủy chúng ta Đấy, con số sim phòng thủy chúng ta nhé rồi tiếp theo là năm 2500 thìn này năm năm 2500 thìn nam mạng cũng lên đây con số đây con số phong thủy xin phong thủy hợp mệnh cho ông ta đó rồi tiếp theo đó là năm 2009 đó là kỷ sửu nhá đây là kỷ sửu này 2009 là kỷ sửu hung ly này đây là ấy phong thủy trong chúng ta rồi tiếp theo phòng chia sẻ cho nữ này nữ cung ly này nữ vùng cung ly gồm có 1976 bính dần nè 1976 bính dần là cung ly nè nữ mạng nha đây là số phong thủy đây số phong thủy chúng ta hợp với mệnh cho chúng ta tiếp theo nữ mạng 1985 ất hợi này cung ly nè nhá thì đây cung ly đây số phong thủy hợp với mệnh rồi tiếp theo 1994 nữa nè 994 lữ mạng giáp tuất công ly này nhé ly hỏa đây đấy, xin phong thủy đây số phong thủy đây à, tiếp theo ở đây nữa nè năm 2003 là năm quý mùi nữ mạng cũng công ly thì đây ly hỏa đây đây là con số phong thủy chúng ta đây số xin phong thủy học với mệnh chúng ta nhé công ly đây nhé rồi tiếp theo ở bên đây còn cuối cùng đó là 2012 2012 nhâm thìn cung ly nữ mạng đây khi chúng ta biết được là ba con số này hợp với mệnh của mình nhé người cung ly này cái ly hỏa này ba con số này ba con số này hợp với mệnh của chúng ta hợp với mệnh hướng mệnh của chúng ta thì chúng ta sẽ mua như sau một là bà con cô bác mua tứ quý chính đấy, tứ quý chính là chính chủ luôn là hướng chính mệnh luôn là con số chính này hướng chính nam này đấy hai con số chính này tứ quý chính hoặc tam hoa tam hoa chín tam hoa ba tứ quý ba hoặc tứ quý 4 hoặc là 39 hoặc là con số 39 hay là 09 03 04 gì cũng được nhá Đấy, còn lưu ý thì chúng ta biết được là cái con số này mình thuộc là mạng ly hỏa cung bắt chặt cung phi bắt chặt nhá thì hợp với mệnh hợp với hướng của chúng ta đây là nó hợp với hướng của chúng ta đây ấy là 349 rồi tiếp theo hồng hưởng chia sẻ luôn thì ở đây là hôn thổ này ở đây gồm có khôn thổ nè khôn thổ ở đây nè là con số 8 này 9 này 52 thì ở đây khôn thổ ở đây là con số 2 là con số chính chủ có nghĩa là con số chính mệnh chúng ta nhé hướng chính mệnh là con số 2 đó là cung khôn đây cung khôn ở đây đây cung khôn ở đây là con số 2 bà con thấy không cung khôn ở đây là con số 2 nè đấy cung khôn con số 2 là hướng Tây Nam là hướng chính mệnh của mình đấy cung khôn ở đây hướng tiếp theo đó là con số 8 số 9 và số 5 ai số 8 độ số 8 đây là cung cấn là hướng đông bắc này ai cái 9 và 5 này 9 và 5 cũng là đông bắc này đấy chưa 8 đây thấy không nào 8 này thấy không đấy rồi tiếp theo phần hội chia sẻ thì đây là khôn thổ này gồm 4 số 8 9 5 2 đây là con số hợp với mệnh hợp hướng mệnh chúng ta nhé và cũng là con nhà hướng tây thuộc tây tứ trạch con nhà hướng tây nhé con nhà hướng tây thuộc tây tứ trạch đấy là khôn thỏ thì và con dây nữa đây lam đây do bên bên lam đây cũng khôn đâu cũng khôn đây 1977 đinh tỵ nè là mạng cũng khôn cũng khôn đây là số con số hợp với mệnh của mình nhá Đấy. tiếp theo là tiếp theo cung khôn thì 980 này 980 canh thân này Đấy, canh thân đây bốn con số này cũng hợp với mệnh của mình nhé 1980 à, cũng khôn rồi đây 19 đây cũng khôn này la mạng Đấy, 1986 này Đấy, rồi là 1989 nữa nè cung khôn nữa nè la mạng 1989 nè à, cung khôn nè Đấy, rồi cung khôn tiếp theo là 1995 này la mạo nhá là ất ất hợi này cung khôn này đây cung khôn này học với mọi mình nhá học với hướng mọi chúng ta đó cung khôn đây là 2007 này 2007 nam mạng này đinh hợi này cũng hợp với con số này cung khôn hợp với mệnh chúng ta nhá. Rồi sang qua đây là mạng cung khôn đây 1900 2016 này đến đó nha bính bính thân này đấy nam mạng cung khôn nhá rồi tiếp theo phòng chia sẻ cho lữ mạng này lữ mạng cung khôn thì tìm xuống đây lữ cung khôn đây 1978 mẫu ngọ này mẫu ngọ này cung khôn này đấy bốn số này bốn số phong thủy hợp với mệnh chúng ta đấy tiếp theo tiếp theo đây đây 1987 là nữ mạng cung khôn nè 1987 nữ mạng cung khôn đây chi phong thủy cung khôn tiếp theo đó là 1996 bính tý nè nữ mạng cũng là cung khôn con số xin phong thủy Rồi 1900 à, đây 2005 này nữ mạng cung khôn là cung khôn nè đấy đấy ất dậu nè đây con số phong thủy hợp với mệnh chúng ta tiếp theo sang đây thì còn là 2014 giáp ngọ này nữ mạng đây cũng không khôn này Đấy. do thì thì bây giờ muốn bây giờ chúng ta biết được bốn số này là bốn số hợp với mệnh của mình thì bà con có thể mua đây tứ quý bốn à, tứ quý hai này tam hoa ba tam hoa tam hoa ba hai tứ quý ờ, hai này. hoặc là tám tứ quý tám tứ quý chín đây là tam hoa tám hoa hoa chín đây là đề là con số đẹp nhá Đấy rồi tiếp theo Phạm Hồng chia sẻ luôn đây là cung cấn này cấn thổ này Đấy, cấn thổ ở đây gồm con số đó là con số 2 số 9 số 5 số 8 thì ở đây con số 8 ở đây là con số hướng mệnh này hướng hợp với mệnh này hướng chính mệnh của mình luôn nhé sẽ còn hơn chút xíu rồi đây ở đây là con số con số 8 này con số 8 ở đây là hợp với chính mệnh của mình này con số 8 này là cung cấn là cấn thổ này con số 8 đâu đây con số 8 nằm ở đây là cung cung cấn là cấn thổ đó là con nhà hướng tây thuộc tây tứ chặt đó là đông bắc này hướng đông bắc chứ con số 8 này cấn thổ này đây con số 8 là con chính chủ này ai thuộc dạng cung cấn này cấn thổ nhá Rồi, ba con ba cái hướng tiếp theo đó là 295 thì 295 đây hai ở đây là hướng tây nam này đấy, đấy à, hai đây à đấy ở đây thấy và hướng tiếp theo đây đó là hướng chấm tây và hướng tây bắc nhá đó là 295 con số 8 ở đây là cung cấn thổ này số 8 ở đây nhá số 8 ở đây là cấn thổ nè à, con thấy chưa cấn thổ chưa đấy con số 5 và con số 9 này con số 5 và con số 9 nó nằm đây luôn nè đấy cái cấn thổ này đây là hướng chính mệnh của mình nhé con nhà hướng tây thuộc tây đối chặt là đông bắc là một tây bắc là hai chấn tây là ba và tây nam là bốn nhé thì bây giờ làm sao để biết để chúng ta là cung cấn đúng không thì sang đây và con giò đây cung cấn của Lam Mạng 1974 đó là Lam Mạng là cung cấn này Rồi tiếp theo này 1983 quý hợi cũng là cung cấn nhé đây là con số phong thủy chúng ta hợp với mệnh chúng ta à. rồi tiếp theo là cung cấn đâu cung cấn đây 1992 la mạng cung cấn này đấy hợp rồi số này rồi tiếp theo cung cấn còn ở đâu nữa rồi tiếp theo đây 2001 tân tỵ đây cung cấn đây la mạng đây cũng thuộc con số này con số phong thủy hợp với mệnh của chúng ta đấy. Rồi tiếp theo nữ mạng này, nữ cung cấn này 1975 ất mão nữ mạng cung cấn này. Đây con số phong thủy đây, học với mệnh đây. Đó. Rồi ờ, cung cấn tiếp theo đó là 1981 tân dậu nữ mạ cung cấn này 1981 nữ mạ cung cấn đây con số phòng thủy chúng ta con số phòng thủy xin phòng thủy chúng ta sẽ hợp với hướng chúng ta với hướng bọn chúng ta nhé ờ, cung cấn tiếp theo đây là 1990 căn ngọ là cung cấn này 1990 nữ mạng cung cấn căn ngọ này cũng hợp với chúng ta Đấy. Ờ. rồi tiếp theo cung cấn còn ở đâu 999 là kỷ mão này nữ mạng cũng cung cấn luôn này cung cấn tiếp theo đây là 2008 mậu tí này mậu tí 2008 cung cấn này đây cũng học với mận chúng ta bốn con số này học với mận chúng ta nhé Đấy. rồi tiếp theo đó là 2011 2011 tân mão cũng là cung cấn đây nữ mạng là cung cấn cũng học ở đây rồi học với học với hướng mệnh của chúng ta ở hướng này xin phong thủy bà con đã biết được bốn con số này bốn con số này là hợp với chúng ta hợp với mệnh chúng ta thì bà con cô bác nó phải đi lựa chọn một là 08 hai là hai con số 8 hoặc là ba số 8 hoặc là bốn số 8 là đẹp nhất nhé hoặc là 89 hoặc là 98 tùy theo bà con nhé Đấy, biết làm sao trong bốn số cuối sim phong thủy chúng ta mà có một trong bốn số này là có nghĩa là sim nó hợp với mệnh chúng ta Thế còn nếu không thì chúng ta muốn đẹp nhất thì nên lựa chọn bốn con số 8 là con chứng mệnh của chúng ta bốn số 8 là chứng mệnh chúng ta hướng chứng mệnh chúng ta đó là hướng đông bắc đó là cung cấn này cung cấn thổ này cấn thổ là đông bắc này con số 8 là chứng mệnh chúng ta đấy nếu mà lựa chọn được tứ quý 8 là đẹp nhất tất cả là đều tứ quý thì đẹp nhất nhé bà con một là tứ quý 8 này hai là tứ quý 5 tứ quý 9 hoặc là 98 hoặc là hoặc là 89 hoặc là không tám cũng được mà không chín cũng được nhé đây là những cái số đẹp nhé đấy thì bà con lưu ý điều là ở đây là cung phi bắt chặt cho bà con lưu ý đây là cung phi bắt chặt nhé muốn xem sim phong thủy thì bà con phải xem ở cái cung phi bắt chặt nhé muốn cải số muốn cải số muốn uh, muốn uh, công nhân tài lộc to cải số về đường công nhân tài lộc thì chỉ có cải ở cung phi bắt chặt nhé Thế còn cái cung mà cung uh, cung sinh chúng ta là ở cung tử vi là không thể được đó là số rồi cung tử vi đó là số mệnh nên cái số của chúng ta như thế nào thì trời đã ăn bài. còn ở đây là chúng ta cải số ở cái cung phi bát chặt. chúng ta muốn cải được thì ở chỉ cải được ở cung phi bát chặt này chúng ta sẽ tính ra ở cái gieo khỏe bát chặt này thì sẽ tìm được cái cung của ông ta và chúng ta sẽ mua đấy, mua những con số xin phong thủy ở đây đây là chúng ta học với mệnh cung này đấy, như đấy như là một như cung càn ở đây thì sẽ là học với mệnh này Học với những con số này thì bà con sẽ đi lựa xin. Học với mệnh của chúng ta đó là đây cung càn đây đấy đây là cung đoài này cung đoài đây thì bà con coi đây mấy bà con muốn biết cung đoài ở đâu thì bà con sang đây nhìn đây này đây là năm sinh bao nhiêu này cung đoài bên cột nam là bên nữ này đấy cung đoài đây thì đây là sáu con số này thì cần trong số điện thoại của chúng ta bốn con số cuối chỉ cần có một trong bốn con số này một trong năm con số này thì đó là con sim đó là hợp với hướng hợp với hướng mật hợp với mật chúng ta nhé nếu mà tìm được này ví dụ như con sim nó được ba con số 7 càng tốt bốn con số 7 là càng tuyệt vời hơn hoặc là 20 số 7 càng tuyệt vời đây là con số chính mệnh của chúng ta à, con số chính mệnh chúng ta con số 7 là cung đoài 97 này đây cung đoài con số 7 này có thấy không đây là cung đoài số 7 thấy không đấy như cung chấn này cung chấn số 3 này chấn là số 3 đây chấn mộc số 3 là con chính mệnh chúng ta đây con số số 4 này số 4 là tốn này tốn mộc này con số 4 ở đây nó nằm đây tốn mộc đây nhá Thế còn có số 1 đây là cung khảm này cung khảm là đây số 1 này đây khảm này khảm thủy này số 1 này rồi, hướng dẫn Bắc này. Rồi hướng cung ly là ly hỏa này con số 9 này. Ly nằm ở đây. con số 9 nằm ở đây. Ly hỏa hướng chân nam nhá. Đây con số 2 ở đây này, khôn là khôn thổ này, khôn thổ con số 2 là hướng chánh hướng chính mệnh của con số 2 nằm ở đây. Con số 2 đâu? Con số 2. Đây con số 2 khôn đây là khôn đây khôn thổ đây. Thì đó là hướng Tây Nam, nhà hướng Đông, à con nhà hướng Tây Tây Tứ chặt nhá. Thứ hai, đấy cùng khôn. Rồi, cuối cùng ở đây này, đấy bà con thấy không? Đây là cung cấn thổ này cấn thổ con số 4 này con à, con số 8 này con số 8 là con số chấn mệnh này cấn thổ này cấn số 8 đây con số 8 đây con số 8 này cùng cấn này cấn thổ ông ta đó là hướng đông bắc đó là hướng tây hướng tây dưới chặt hướng tiếp theo đó là hướng tây bắc chấn tây và tây nam nhé Đấy, con nhà hướng tây thì thuộc những những cái hướng màu trắng này con nhà hướng đông thì thuộc những cái hướng màu vàng như này đó nhé thì thôi bà con ờ, cô bác thì phòng hướng chia sẻ đến đây là kết thúc nhé thì ờ, Phạm Hưởng ờ, bà con thấy cái ờ, video của phòng Hưởng ừ, hữu ích thì bà con nhớ like đăng ký kênh chia sẻ mọi người cùng xem nhé đây là phòng Hưởng là chia sẻ tận răng luôn nè à. chia sẻ tận răng đây là những con xin số phong thủy đẹp nhất của chúng ta hợp với mệnh chúng ta nhé Đấy. chứ bà con đừng có mà đi lựa đi lựa những con xin xin phong thủy như thế này bốn số cuối như thế này nhưng thực sự ra nhiều khi nó không hợp với mệnh chúng ta nó không hợp với mệnh chúng ta thì nó là không đem lại lợi ích cho chúng ta nhé khi chúng ta biết được những con số sinh phong thủy này là con số hợp với mệnh chúng ta thì chúng ta sẽ lựa vào nó chúng ta đi tìm vào đây đi tìm vào đây chúng ta đi mua à, chúng ta phải biết được những con số nào mình hợp với những con số nào rồi mình đi lựa chọn những con số đó hợp với mình à, nhé thì bà con lưu ý một điều rằng chứ không được là đi lựa chọn con số trước đó, thì nhiều khi là nhiều khi là sẽ không hợp với mệnh chúng ta chúng ta phải biết được mệnh mình là mệnh gì số những con số theo mệnh chúng ta là con số nào như con số này Đấy, à, như thế này thì bà con đã biết được là ừ mình là cung khám thủy mình là cung khảm thì là bốn con số này sẽ hợp với mệnh mình mình sẽ đi lựa chọn tìm bốn con số đó nó đẹp như thế nào mình ghép các bạn đẹp như thế nào chúng ta sẽ lựa chọn và mua nhé thì bà con có thể là đi mua ví dụ thấy vợ mình hoặc là chồng mình có cái sim số không hợp với mệnh thì bà con có thể đi mua và và đó là món quà tặng ý nghĩa tặng cho vợ tặng cho chồng và tặng cho bà cô chú bác hoặc tặng cho ông và cha mẹ nhá. hoặc là ví dụ trong nhà mình ví dụ như là người chồng không hợp sim này người vợ cũng không không hợp sim kia thì hai vợ chồng có thể xem thì có thể đổi lại cho nhau đó cũng là một ý rất là hay nhé thì thôi phòng hướng xin tạm biệt video tại đây nhé thì hôm nay phòng hướng đã xem cho các bà con đó là xem số đẹp theo phong thủy hợp với mệnh của chính mệnh của chúng ta nhé thì thôi phòng hướng xin chấm dứt video tại đây nhé còn xin chào tạm biệt bà con nhé